nhìn cô là xuất càng cô mà nha cô thái của em cô mà nhìn cô ấy xuất tỏ càng quá nhìn quá mà nhìn lô nó nhìn là yên mà nhàn phun là và cho phải chơi phun là mà đi tập sĩ ha sao đâu à mình nhé cô nà sao quá mấy cô nà xuống quán nhà ba ba nhà ba nè gì à hàng nó là bà quyến y mà xịa mà tiên tiên là bữa là là chiếu miền đã chúng tại bài bài rơi rau cho ca phun bên là kim lô hải năm hay mẹ già là mẹ ba cho phú mẹ mình mẹ mà nhàn phun mẹ ba là mẹ cho bài xịa bài to là mẹ ba cho to mấy nhân phải chơi mình phun con phun mấy nhân con nhàn đó mà mai là kim phun mẹ cú bên à mấy cú chân lại mấy mày yếm nị béo này cứ mày cú á này nị chân là cho mấy cú á mi nị chân là phun mấy tâm mi ngà ở nông mà cần em nông cô mày ta mà cần cả gì vùng chỉ ta tụ nhung à qua miền nông hoa miền là hàng này là mà nó chân là cô em cô mấy ba là cô từ biệt là cô béo nhỉ mẹ dễ là chân đằng dễ ba chỗ mai cô 就有不觉得蛮过够，你在那不面你，一个面那背了不面你，在马有都也在那会在那，哎，做谁做嘛呀？把你可能蛮面够呢，你不做大别那不了不，在那背了不面你，人家动脑不那。 chụp chụm ta ta dễ tầm nào mài bên nhé nhà ba là cha này, cú bắt tài thì nhà cha làm căn mình căn tầm nào vừa tầm miệng vừa là tầm miệng chạy lũ thuốc cùng à tại mà miệng cầu với nghĩ cha này, phun cũng vẫn miệng nhà chứ nói cũng tầm nào cũng vẫn miệng là tầm nào cũng là nó mãi mình phải lục cú miệng mình nhìn trẻ cho yên mình phun là cú miệng mình to nè của ta đã miên na được qua anh của phản nộp được nhé được qua anh quân gia chuẩn ta can nhà ba mình nhé mà một tòa giả na được qua to ở dưới mình to cả ngô ta được qua anh quân gia nhà ba ba dưới ba giảm nổ ngô lúc gia ta ngô ta to gia niệm nổ ngô gia thì ta anh nổ ngô tai nổ dân là nó phụ béo ai nó cú ta em biết nó nó phụ béo mình dù à nếu bữa nào nếu bữa nó nó phụ nó nó phụ xí quá mà bữa nhà ba bữa nào nó cú bè cú bữa nào luôn nó hà tôm nó chịu miền đi tàn đi tàn á chỉ luôn mang bữa cú bên tề miền là nhưng mà chỉ muốn xin á muốn nói là bố con cái ở chỉ phiền tiêu ở dưới à mà hai nó con chỉ phiền tiêu ở dưới ở nhà nam ở tìm mang cả con nó có cho phi xíu tỏi là cụ bây giờ miền phim này em chỉ muốn xuyên á hàng hàng con vừa thiên ta cho phim na vừa bình chiều vừa thiên ta cho phim bây giờ sự miền thiên tao đàng kia nè này chỉ phim xíu nó mà bên hay nhung là con chân nhiều bây giờ chỉ phim xíu nha phải nha cả tao phải nhung nè có chừng nhà của nó với mà nó có mà buồn miền này chấm xin có cái nhỏ hay là cũng có cái phim chiếu cái phim chiếu là rìa bấm cu quá là rìa nhem cu vẫn là tàu rìa béo mình à mà chủ ý ý tàu hang nếu nói chuyện thì ta hoàng cả tỏi phán tỏi là hay nó có cái phim tan rìa rồi mình nữa anh em ba ở xây miền này youtube này vua tao cho pin thay mà ta chín rừng ta đi trả na nó nói thì hoàng cả nên vua con ta ngang như phấn thăng không à? là chịu này yếm chứng suy ngắn đau chiến đau na từ luận trước na thì là từ con ha từ con này là vua cần thì vua cần này thì bây giờ cho pin chín, tỏi bây giờ là mà khoái thế là tàu chia mi y dành thì căn chẳng ha có chừng như thế tại vì nó ma tao yếu lọ là y tàu là nếu bữa xin bên miên là hiểu tiêu coi nè tiêu coi nhì long nè chẳng ton nè nếu bữa chụp nếu bữa chụp miên nếu bữa là mà miên là bữa thiên nếu bữa ta đảng nè bữa thiên bữa tiêu coi nhì long long bữa tao nhì áo á à, giang bữa nè nhiêu nè điểm phẩm nhiêu nè giang bữa นะเป็นเยี่ยมบัวเยี่ยมเป็นเป็นเมียนมีเมียนเนี่ยจนเซมบ้านเนี่ยบ่ชุดแย่บัวเนี่ยชุดแย่บัวแย่กว่าตังอยู่นะนี่บ่จุดชุดน่ะชุดแย่บัวตั้งก้องแย่ตายมีนะนี่บ่จุดหิวห้างเนาะก็ต้องฝ่ายุ่งนะแย่ตายมีนี่บ่แต่ก็อย่างบัวนี่บ่แค่ไหน chịt miên con ta chập pin đã phá nhung nhung rồi tại mình phải miên mình là bây giờ phá có em phá có em gì rồi mà tao em mà ít cô mà ít cô hiểu chịu có gì rồi nè em mà chịu in in gì rồi á em ơi làm chết đi tao ăn được bao lục được à, bao lục chịu miên là chịu coi liệu à chịu in eh, en any long eh, tu na punya phim na punya cepin na betul na dah na anh hanya ba dah hiu tu na i tao bie tao hao te na ni dam hiu rồi ta tổ chức bia tổ chức và bữa phá ta nhất đã sụp nó hài và cái này cho mi tổ chức này như á